Thuyền thuyền thuyền không bến thuyền mãi lánh đôi Em cô đơn như con thuyền ơi Nhắm theo sóng thuyền ở ngoài khơi Bên nơi nào thuyền đổ nghiêng